ngày hôm qua thì chúng ta lại tiếp tục ăn được cái trạng 7 này và ăn được cái bộ đề 02 anh em nhé thì cái đường cầu này mình chia sẻ cho anh em từ hôm 18 này đến hôm 24 thì ngày hôm qua là ngày 20 à, thì nó cũng đã ra là con 70 anh em nhé thì hôm mình chia sẻ thì mình cũng nhắc anh em là mình kết con 070 và 575 này thì chúng ta chiến thắng được con 70 phải không ạ ngày hôm qua thì đề của chúng ta là về 70 thì chúng ta chiến thắng được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 thì mình cũng cảm ơn 366 người đã like video cho mình và 3.100 người đã xem chúc mọi người sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống anh em nhé anh em nào mà ăn được cái đề chạm 7 và ăn thẳng con 70 này trong bộ đề 02 này thì để lại cho mình một lượt bình luận dưới phần video ngày hôm nay để mình cố gắng chia sẻ được những cái đường cầu nó nuôi chuẩn hơn để giúp đỡ mọi người vào bờ anh em nhé rồi ok thì một lần nữa thì cũng chúc mừng anh em ở trên uh, kênh của chúng ta chiến thắng được con đề 70 thì trong buổi uh, trưa ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em một cái trạm kết hợp với lại uh, bộ đề anh em nhé thì trước tiên đi về phần chốt số thì mình muốn giới thiệu qua cho anh em về cái phần Zalo 0566517326 thì anh em nào mà thiện chí muốn giao lưu trực tiếp với lại thần tốc vào bờ 24 giờ thì anh em kết bạn để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé Zalo 0566517326 thì mình sẽ thu phí trước là 500k mãi mãi anh em nhé anh em nào thiện chí thì chúng ta kết bạn để làm việc trực tiếp với mình không thì chúng ta tham khảo trên kênh đỡ làm mất cái thời gian của nhau đó Zalo 0566517326 500k mãi mãi chỉ dành cho những anh em nào mà không có thời gian soi cầu xa bờ loạn số không phải đánh số gì thì chúng ta kết bạn để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé ok thì anh em cũng để ý luôn ở đây cho mình được cầu này của chúng ta chạy ngày chủ nhật anh em nhé mình sẽ lấy 4 tuần gần nhất này Chủ nhật ngày 23 tháng 10 này. Ở giải 6 Chúng ta kết hợp với giải nhì cho mình chúng ta lấy con số thứ hai bộ số thứ ba giải 6 này và chúng ta ghép lên con cuối cùng bộ số nhất ở giải nhì hai con này thì chúng ta ghép vào với nhau chúng ta có đề lôi tuần của ngày chủ nhật anh em nhé chúng ta có chạm 9 này bộ đề 44 bộ đề 44 của chúng ta thì có 44 này 99 này 494 kết hợp cả chạm và bộ đề cho mình anh em nhé để chúng ta lui tuần chủ nhật ngày 23 tháng 10 ngày đầu tiên đề về 99 thì chúng ta đã ăn được chạm 9 này và ăn thẳng con 99 trong bộ đề 44 này tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần thứ ba này thứ tư này đề về 39 thì chúng ta cũng ăn được chạm 9 anh em nhé thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày 30 tháng 10 thì chúng ta có chạm 4 và bộ đề 34 bộ đề 34 của chúng ta lần lượt là 343 này 393 này 848 này 898 8 số để chúng ta lôi tuần Chủ nhật ngày 30 tháng 10 Ngày đầu tiên đề về 43 thì chúng ta đã ăn được con đề 43 này Trong bộ đề 34 Và ăn chạm 4 luôn anh em nhé Tiếp tục khiên xong lại đợi đến chủ nhật hàng tuần Thứ ba này thứ tư đề về 46 thì chúng ta cũng ăn được cái chạm 4 anh em nhé thứ 5 này thứ 6 này thứ 7 Chủ nhật ngày mùng 6 tháng 11 này thì chúng ta có bộ đề 11 và chạm 6 Mỗi lần 11 của chúng ta thì có 11 này, 66 này, 161. Để chúng ta lui tuần Chủ nhật ngày mùng 6 tháng 11. Ngày đầu tiên đề về 67 thì chúng ta chỉ ăn từ cái chạm 6 này. Tiếp tục khiên xong, lại đợi chủ nhật hàng tuần. Thứ ba này. Thứ tư đề về 65 thì ăn tiếp chạm 6. Thứ năm này thứ sáu này chạm 6 tiếp này thứ bảy đề về 11 thì chúng ta đã ăn được con đề 11 này trong bộ đề 11 này anh em nhé đó tiếp tục lại đợi đến chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày 13 tháng 1 thì chúng ta có bộ đề 01 và chạm 0 thì theo những cái đường cầu của mình test cho anh em ấy thì mình khuyên anh em là chúng ta lên vào cái chạm tỷ lệ chạm của chúng ta ăn rất chi là cao nên là anh em cân đối anh em nhé đó chủ nhật ngày 13 tháng 11 này thì chúng ta có bộ đề 01 010 này 060 này 515 này 565 để chúng ta lùi tuần ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 06 thì chúng ta đã ăn được con đề 06 này ăn chạm không và ăn thẳng trong cái bộ đài 01 này anh em nhé tiếp tục khiên xong thì lại đợi đến chủ nhật hàng tuần thứ tư này thứ năm này thứ sáu thứ bảy chủ nhật này đó đề về bảy không thì chúng ta cũng ăn được cái chạm không anh em nhé thì tiếp tục cái đường cầu này để cho anh em chơi và tham khảo nuôi tuần thì cái tuần này của chúng ta thì là có cái chạm 3 và bộ đề 03 anh em nhé bộ đề 03 chạm 3 này bộ đề 03 của chúng ta thì có 030 này 080 này 535 này và 585 để cho chúng ta chơi đến chủ nhật tuần sau anh em nhé anh em nào trùng cầu kết cầu chúng ta vào tiền không thì thôi đây là cái đường cầu lô khung à, đường cầu đài lôi tuần kết hợp với lại chạm về cái đường cầu lô khung thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình đường cầu lô khung của chúng ta đường cầu lô khung này chủ nhật ngày 23 tháng 10 này ở giải tư anh em lấy hai con đầu tiên này bộ số thứ nhất ghép theo cái đường mũi tên này thì chúng ta có lô khung 3 ngày của chúng ta chơi thứ hai này thứ ba và thứ tư cặp 6556 chủ nhật ngày 23 tháng 10 thì mình sẽ test cho anh em chơi thứ hai thứ ba thứ tư này ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 65 anh em nhé ăn được con 65 này tiếp tục khiên xong thì lại đợi chủ nhật hàng tuần Chủ nhật ngày 30 tháng 10 thì chúng ta có cặp 494 để chúng ta nuôi thứ hai thứ ba thứ tư ngày đầu tiên thì chúng ta cũng không ăn được sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 94 này em nhé ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 94 này tiếp tục nghiên xong thì lại đợi đến thứ chủ nhật hàng tuần Chủ nhật ngày mùng 6 tháng 11 này thì chúng ta có cặp 121 để chúng ta chơi thứ hai thứ ba thứ tư ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 21 này phải không ạ ăn ngày đầu tiên ăn được con 21 tiếp tục khiên ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần Chủ nhật ngày 13 tháng 11 thì chúng ta có cặp 7997 để chúng ta nuôi thứ hai thứ ba thứ tư ngày đầu chúng ta không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 97 này phải không ạ ăn 97 ngày 2 tiếp tục khiên xong lại đợi đến chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày 20 tháng 11 này thì cái tuần này của chúng ta chỉ có cặp 2002 anh em nhé 2002 để chúng ta nuôi thứ hai thứ ba thứ tư đó đây là cái đường cầu lô khung anh em nào chụp cầu cái cầu anh em vào không thì thôi anh em nhé đó cặp 2002 Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để nuôi cho cái tuần mới này anh em nhé về cái đường cầu đề lui tuần của ngày chủ nhật thì là cái chạm ba cứng anh em nhé lên đánh đủ 19 số cho mình kết hợp với lại bộ đề 03 nuôi từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 11 cho mình về đường cầu lô khung 3 ngày của chúng ta thì có cặp 20 và 02 nuôi thứ hai thứ ba thứ tư thì chơi luôn từ trong buổi chiều ngày hôm nay anh em nhé trùng cầu kết cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu kết cầu thì chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ tham khảo thôi tất cả những con số thì mình chia sẻ cho anh em thì đều có cầu kèo ra hay không thì do hội đồng số số anh em nhé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 thiện chí thì chúng ta kết bạn vào làm việc trực tiếp với mình không thì chúng ta tham khảo trên kênh đỡ làm mất cái thời gian của nhau anh em nhé hoặc chúng ta đi kênh khác thì về cái đường cầu của mình chia sẻ cho anh em thì tất cả những con số này thì nó cũng đều có cầu kèo nên là anh em nào mà ăn được con đề 70 ngày hôm qua thì để lại cho mình một cái bình luận và một lượt like dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé